tây nô chùa bỏ có y lăng rồng Yo mua cho mông xa cỏ của nó tao có Lo ua tin gờ lúc xia thiên lý yêu sho Yo cụ tao có Yo lưu có mù ý xì Nhon đĩa tê nhon chùa bỏ có kia rồng cha Có của yêu cả lớn cho của nhau ua tê chỉ nâng tiền nô có giữ thì xa nhau chê rồi chê nhuôn nê yêu tia cú nô tàu có yêu tia có cả thọ khi cho cú ý nhon tia tây nô chùa bỏ có tia rồng đua say thi say thua chỉ mua tôi cha có lời hậu cu lu năng ta tao có chi ngờ nhờ tao có lời chỉ chơi lên cứ ý thì cái in lăng rồng Giao múa gió mông Sa có của nó tàu có Lỡ ua xin gờ lũ xia thêm đi yêu sò Giao của tàu có Yêu lũ có mùi ý xì Nhôn đĩa tê nó Chùa bỏ có bia rồng cha Có bồi yêu cả Lòn đô của nhớ ua kia no có sự thì xa nhỏ rê to sửa yuan đê do tia của nó tao có do tia có cả thọ thia trong cô ý lo thia có than thọ thia ly trong cô lũ xi đây nó chùa bỏ cái kia rồng đua say thì say thua chỉ mua từ chùa có lời hậu cô luôn trong cụ lũ xì nhờ tao có lời cho lũ chỉ nhớ đua chia chính tu ít lia tu có cả ta tiền nó nhon tia tây nó chùa bỏ có tia rồng đua sai phi sai chùa chỉ mua tu cha có lời hậu cu lũ năng ta tao có tin lời cho tao có lời xin chơi